Tin Tri tiết Lò, tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Mới được tử vi hoan hỷ chào đón quý thiên chủ tuổi quý sửu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý thiên chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình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 đó là nhân cách vô cùng đáng quý. Vì thế mà năm mệnh được quý sửu, luôn nhận được sự kính trọng và tin tưởng từ nhiều người. Bên cạnh đó, năm mệnh quý sửu, sinh năm 1973, cũng rất giỏi giao tiếp, họ rất dễ nắm bắt tâm lý người khác, đồng thời có cách cư xử rất khéo léo và lối suy nghĩ nhạy bén. Họ hiểu biết sâu rộng và không lo chuyện bao đồng, họ khá thông minh, có học thức và có những năng lực đặc biệt về nghệ thuật, kỹ thuật, do đó nam mệnh quý sửu thích hợp để làm bác sĩ, giáo viên hay học giả. Tuy nhiên, nhược điểm của người mệnh này là dễ bị dính vào thị phi, dễ bị hiểu lầm, bởi thế cuộc sống của họ gặp nhiều điều không vui, thậm chí mang tiếng xấu. Những người tuổi quý sửu, sinh năm 1973, trong năm quý mão 2023 là một năm tương đối hài hòa. Những người này giữ được phong độ ổn định, mọi sự nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có kết quả tốt, một năm có cả cơ hội lẫn thách thức song hành. Thế nhưng, nếu người tuổi quý sử cố gắng làm tốt, thì mọi việc vẫn có thể gặt hái được thành công. Năm 2023, người tuổi quý sử vận trình có thiên can năm và thiên can tuổi, cùng tọa quý thủy, thiên tài đồng vượng. Địa chi sử thổ và mão mộc ở phương diện bình hòa, không tương sinh, cũng không tương khắc với nhau. Về thiên can, về phương diện thiên can, thì tuổi quý sử có thiên can là quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2023 có thiên can là quý, ngũ hành cũng thuộc thủy. Quý gặp quý là chủ về bình hòa, không có sự tương khắc nào, cho thấy mọi việc trong năm của những người tuổi quý sửu diễn ra bình thường, nhưng cũng cần phải đề phòng trong vấn đề làm ăn và gia đạo. Về địa chi, về phương diện địa chi thì tuổi quý sửu, địa chi là sửu, gặp năm 2023 quý mão, có địa chi là mão, sửu và mão chủ về bình hòa, không có sự tương khắc với nhau, cho nên quý sửu về phương diện địa chi, chủ về một năm không có quá nhiều sự thay đổi. Đồng thời, quý sửu cũng không gặp nhiều điều may mắn tốt đẹp nào cả. Đồng thời quý sửu cũng không nên có những thay đổi lớn nào trong năm, như thay đổi công việc, chuyển nhà, chuyển cửa, bởi dễ gặp phải bất lợi, không được như ý muốn. Về ngũ hành, về phương diện ngũ hành thì tuổi quý sửu có ngũ hành thuộc mộc, gặp năm quý mão 2023 ngũ hành thuộc kim, ta thấy kim khắc với mộc. Bởi thế bản mệnh quý sửu về phương diện ngũ hành vô cùng xấu, trong năm vì phương diện sức khỏe sẽ không được tốt, gia đạo thường xảy ra nhiều chuyện bất hòa, rất dễ gặp phải chuyện mất mát về tiền bạc. Về ngũ hành cung phi, nam mạng tuổi quý sửu có cung phi là ly hỏa, gặp năm 2023 quý mão cung phi là tốn mộc, ly gặp tốn là được thiên y, vô cùng tốt đẹp. Chủ về một năm mà nam mạng cho quý sửu có sức khỏe tốt, tài lộc hanh thông, bệnh tật mau khỏi, lại được quý nhân sự giúp đỡ. Nữ mạng tuổi quý sửu có cung phi là càn kim, gặp năm Quý Mão 2023 có cung phi là Tốn Mộc, càn gặp Tốn Phạm phải họa hại là vô cùng xấu. Xét thấy nữ mạng cho Quý Sửu trong năm sức khỏe suy kém, công việc làm ăn thường xảy ra chuyện không như ý muốn, tình cảm vợ chồng cũng không được hòa thuận. Tử vi theo lịch vạn niên năm 2023 này là một năm có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Quý Sửu, nếu như biết tận dụng cơ hội thì có khả năng phát lên như diều gặp gió. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 tới đây, người từ quý sửu sẽ có vận may lội ngược dòng. Không chỉ sự nghiệp có tiến triển bất ngờ, mà tài vận cũng được cải thiện đáng kể, còn tìm được cơ hội làm giàu. Cụ thể từ vi chi tiết từng tháng của tuổi quý sửu, sinh năm 1973, trong 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Xem tử vi tháng 7 âm lịch 2023 của tuổi quý sửu. Tử vi tuổi Quý Sửu tháng 7 âm lịch tiết lộ rằng Nguyệt lệnh Lâm dưỡng mang lại cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Sự chăm chỉ, cần mẫn của bản mệnh được phát huy tối đa khi bạn có động lực và niềm tin vào những gì bản thân đang theo đuổi. Trong khi người khác lo sợ đây là tháng cô hồn, không nên làm gì thì cũng là cơ hội cho bạn đây nhé. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng chắc chắn, theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ có kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình đã bỏ ra. Đặc điểm của bản mệnh là ngoan cường, chịu được khó khăn vất vả nên dùng mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bạn vẫn lạc quan, vui vẻ, quan trọng là bạn có đủ tầm nhìn xa trông rộng để biết nỗ lực ở hiện tại là cần thiết cho tương lai. Tháng này, bản mệnh còn thể hiện được khả năng giao tiếp, thuyết phục, thế nên có được những hợp đồng quan trọng hoặc trong các cuộc thương lượng người tuổi quý sửu có được lợi thế hơn đối phương. Ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt để giúp cải thiện các mối quan hệ xung quanh của mình. Lúc này mâu thuẫn với thành viên trong nhà cũng được giải tỏa, rút ngắn khoảng cách trong tương tác. Xem tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch năm 2023 là khoảng thời gian khá may mắn đối với tuổi quý sửu. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích cao, bản mệnh vẫn cần phải giữ tinh thần tập trung nghiêm túc, đừng vì thành công nhất thời mà kiêu ngạo, lơ là, rồi lại đẩy mình và rắc rối lúc nào không hay. Tam hợp trợ mệnh, vận trình sự nghiệp của người tuổi này có những bước phát triển đáng kể, cho dù là người làm công ăn lương hay tham gia thi cử, ứng cử, tuyển dụng, đều sẽ đạt được kết quả tốt. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng là một trong những yếu tố khiến bản mệnh nhanh chóng chạm tay vào điều mình mơ ước hơn. Tháng này bản mệnh còn phát huy được ưu điểm của mình, nên thường được lãnh đạo để mắt đến, thành công trên phương diện sự nghiệp chắc chắn cũng sẽ đem tới những tác động tích cực về phương diện tài lộc. Người tuổi này thường nhận được những khoản tiền thưởng, tiền hoa hồng do những đóng góp của mình cho tập thể. Nếu là người kinh doanh làm ăn bản mệnh gây sự được thương hiệu cho mình, thái độ nghiêm túc, giữ chữ tín chính là điều khiến khách hàng đánh giá bạn rất cao. Theo tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Sửu, người đã lập gia đình cũng có những suy nghĩ chín chắn hơn, cùng nửa kia xây dựng mái ấm. Xem tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch năm 2023 đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Bản mệnh nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh hâm mộ khiến bản mệnh có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh xuất hiện sẽ đưa quý nhân tới để dẫn đường, chỉ lối, giúp bản mệnh khắc phục được yếu điểm của bản thân, nên lợi thế cân bằng và tạo ra những sự bất phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này, chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhầy và khả năng tính toán của bản mệnh mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này, bản mệnh có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước sẽ tránh được rủi ro. Chuyện tình cảm trong tháng nhâm thuất gặp đôi chút khúc mắc, tâm tính bản mệnh có nhiều biến động do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ ở quý sửu. Bản mệnh có xu hướng đặt công việc lên chuyện tình cảm, đôi khi hành xử quá khô khan, cộc cằn, khiến chuyện tình cảm gặp trở ngại, nhân duyên giảm sút. Tình hình sức khỏe độ tuổi này của quý sửu tương đối tốt, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Xem tử vi tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Sửu, Nguyệt lệnh Lâm dưỡng cho thấy mệnh chủ sinh năm 1973 tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của mình, chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể bản mệnh nên mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới, được mọi người đón nhận. Tuy nhiên cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác, có thể họ cũng gây ra không ít ảnh hưởng tới bạn. Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai hạn chế được những hiểu lầm tranh cãi. Thiên cầu hung tinh cho thấy bản mệnh biết rằng có nguy cơ vướng vào thị phi chỉ vì những câu chuyện không đầu không cuối với bạn bè đồng nghiệp, do đó bạn cần vạch ra ranh giới trong những cuộc đối thoại trước khi mọi thứ đi quá xa. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Sửu. Đây là một khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Quý Sửu, bạn có lòng quyết tâm nên không ngừng cố gắng vươn lên, dù gặp phải những khó khăn cũng dần dần tìm ra cách khắc phục, khiến nhiều người xung quanh nể phục. Dưới sự phù trợ của nhị hợp, bản mệnh làm việc đâu ra đấy, nên dễ đạt được những thành tích cao. Trước khi bắt tay vào công việc gì, bạn cũng lập kế hoạch rõ ràng, đồng thời tập trung hết sức để thực hiện. Những gì bạn mạnh thể hiện ra khiến lãnh đạo cảm thấy rất yên tâm và tin tưởng, sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách lớn lao hơn. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Quý Sửu, do chịu tác động của Nguyệt lệnh Lâm Mộ, nên đôi khi bản mệnh vẫn còn cứng nhắc với những quan điểm cố hữu của mình. Nếu muốn nâng cao hiệu suất làm việc, có lẽ bản mệnh cần phải dành thời gian để tìm hiểu cho tốt trong cách làm của mình, lắng nghe quan điểm của người khác để có những cách sửa đổi phù hợp. Về vận trình tình duyên qua nhiều dấu hiệu cát lành, do có bách Việt xuất hiện, bản mệnh thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Quý Sửu Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, vận trình của tuổi quý sửu có thăng, có trầm. Tuy rằng mức độ không đáng ngại, nhưng vẫn không nên chủ quan kẻo tình hình trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, khi đây là tháng chạp, thời điểm năm hết Tết đến bản mệnh nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Sự nghiệp vừa có nguyệt lệnh lâm quan đới hậu thuẫn là phải chịu tác động bất lợi từ hung tinh thái tuế, nhưng cơ hội để chứng tỏ năng lực không thiếu, nhưng kèm theo đó cũng là những sự ganh đua, ghen ghét, thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Vì là tháng cuối cùng của năm, nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, bản mệnh sẽ có thể phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bạn tới đâu. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức bạn đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Về tiền bạc, người tuổi quý sửu trong tháng này tốt nhất nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều, nên chưa thể phung phí ở thời điểm này. Làm ăn hùn hạp nên tìm hiểu kỹ, kẻo bị lừa gạt thời điểm cuối năm. Đây là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi quý sửu. Cũng chính vì lý do trong đó mà người tuổi này có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình, mà cáu giận vô lối, khiến cho mối quan hệ tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn nên cố gắng giữ gìn hoặc khí, để đón một cái Tết thật ấm cúng. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi quý sửu cũng cần được quan tâm nhiều hơn, cuộc sống bận rộn khiến cho bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ, nếu bạn không xây dựng một lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để mà làm điều mình muốn. Để gia tăng may mắn tiếp theo đây là phong thủy cải vận trong người tuổi quý sửu sinh năm 1973, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Vận trình trên đà khởi sắc, năm 2023 sẽ là một năm mà tuổi quý sửu gặt hái được nhiều thành công, cả ở trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi mà các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung đương số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách quá giải những vận xui trong năm 2023 ở các phương diện của tuổi quý sửu. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn cả, bởi vì có dịch mã động tinh thôi thúc, bản bệnh thường xuyên phải đi xa, như du lịch, công tác, đi học nâng cao. Có sức khỏe là có tất cả, quý sửu hãy luôn nhớ điều này trong năm nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp, một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kèo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm có tài khí vượng tiền kiếm được nhiều, nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể, đương số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý, nên hạ bất cái tôi xuống thì tình duyên bớt chắc trở. Với những cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2023, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ để thu hút cát khí hơn và cuối cùng là nhân sinh cảm ngộ. Quý bản mệnh tuổi quý sửu thân mến. Người xưa có câu biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ, quả thực trong cuộc sống, càng là người học rộng, tài cao, hiểu biết nhiều thì càng hiểu được phải khiêm tốn, hiểu được rằng là người phải học và biết cách cúi đầu. Có câu cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại, cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống, còn cỏ dại thích thể hiện bản thân, lúc nó cũng ngẩng đầu lên, nhưng bông lúa luôn được coi trọng, còn cỏ dại thì lại chẳng được đoái hoài. Trong cuộc sống, mỗi sự khó khăn, biến cố như một cánh cửa, mà cánh cửa này lại không vừa khớp kích thước của ta, có nó sẽ thấp hơn một cái đầu, có lúc chập chỉ bằng nửa thân người. Muốn vượt qua nó, người thấu hiểu sẽ biết cúi đầu, khom lưng, nghiêng mình. Có người cố chấp thì sẽ động tường, tự gây thương tích mà chẳng đi qua nổi. Học cách cúi đầu trước những sai lầm của mình, con người ai mà không từng phạm sai lầm. Khi đã sai lầm thì phải sửa chữa, nhưng trước khi sửa sai, cần phải biết can đảm, cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Tuy nhiên, thì có nhiều người lại không đủ can đảm để làm điều đó và họ cứ mãi bị rớt lại ở những nơi họ bị ngã xuống, chẳng thể nào vực dậy, bò lên đi tiếp được. Cúi đầu không phải là khuất nhục, cúi đầu càng không phải là thấp hèn, mà chính là một sự dũng cảm, là thể hiện rằng bản thân đã biết sai và sẽ sửa. Can đảm cúi đầu trước sai lầm của mình gây ra chính là thể hiện của sự thông minh và quyết đoán. Đây là một loại cảnh giới và phẩm cách cao quý, cũng là một loại rộng lượng và thông dong. Có thể gập vào thì mới có thể duỗi ra, có thể lui mới có thể tiến, có thể nhu mới có thể cương. Học cách cúi đầu với những dục vọng của bản thân, những mong muốn, dục vọng của con người là vô hạn, không có điểm dừng. Nếu không biết kiểm soát con người sẽ trở thành nô lệ của chúng. Có những người luôn thích ngưỡng chân vươn cổ cao lên để vượt trên người khác, nổi danh thiên hạ, dạng dỡ tổ tông. Kỳ thực những nguyện vọng tốt đẹp đó chỉ khiến bản thân họ càng thêm mệt mỏi mà thôi. Đời đâu dễ như mơ, từ mong ước đến thực tế là một chặng đường dài nhường nào. Chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp thăng lên như diều gặp gió, trong khi bản thân mình không là gì cả, không ít người liền sinh tâm đố kỵ, ghen ghét, tật đúng, rất khó chịu. Có người còn phán xử, trách đất, tiêu thán xã hội bất công. Nhưng mà họ chỉ cần cúi đầu xuống sẽ phát hiện ra những thứ bản thân có được là rất nhiều, càng ngẩng lên thì càng không trân quý những gì mình có. Học cách cúi đầu để trưởng thành. Người xưa có câu biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ. Khiêm tốn cúi đầu không phải là chỉ biết cúi đầu cam chịu, mà là biết cách ứng xử. Khi còn trẻ, ta luôn có ý thức khẳng định mình, tràn đầy ý chí và khát khao. Đó là điều rất đáng quý, nhưng mà cũng sẽ có những nhược điểm như tự phụ, tự mãn, hiếu thắng, thiếu nhường nhịn, không khiêm tốn, vì quá tự tôn, nên ta không chấp nhận học tập thành công của người khác. Học cách cúi đầu vượt qua những cánh cửa thấp bé trên con đường nhân sinh, biết cúi đầu cũng là một loại năng lực. Đó không phải là tự ti, không phải là nhu nhược, mà là khi năng lực của ta tích lũy, đã đủ thâm sâu và sắc sảo. Các vĩ nhân đều là những người khiêm tốn. Isaac Newton coi mình chỉ như một đứa trẻ dạo chơi trên bãi biển, may mắn nhặt được hòn sỏi đẹp và trước mắt là bể chân lý bao la. Chân lý của ông chính là sở dĩ tôi nhìn xa là vì tôi ngồi trên vai người khổng lồ ông chưa bao giờ dám nhận mình là một người khổng lồ cúi đầu không phải là yếu đuối đó là sự khiêm nhường biết ứng xử đúng mực ứng xử cần thiết để trưởng thành hơn kẻ thất bại thường hiếu thắng tự mãn không biết khiêm tốn luôn ngẩng đầu chỉ trích người khác chỉ những người hiểu chuyện có trí huệ mới có thể học được hai chữ cúi đầu họ chiêm nghiệm rằng lùi một bước biển rộng trời cao nhẫn một chút sóng yên biển lặng do vậy họ mới có thể tiến nhanh, tiến mạnh hơn về phía trước. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở, luôn hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.